uh, lên ờ, một thời gian rồi ờ, cũng uh, anh em gặp nhau thì uh, quá trình thời gian cũng giúp em Linh Văn Bé là mở cái kênh rồi đến hiện tại bây giờ thì là kênh của em ấy cũng đã được rất là nhiều các ba anh chị khán giả là đăng ký và theo dõi và em ấy cũng đã làm được một số công trình cũng khá là tốt ở trên uh, đất uh, mèo vạc Hà Giang này và khi bản thân mình nhận được như vậy thì uh, Giang cũng rất là vui đấy không uh, uh, khí ờ, cái uh, công việc của em đó là rất là tốt và Giang cũng mừng cho em đấy thì hôm nay là lên mình chủ yếu là thăm là của nhà vợ chồng chị Cáy là có một con đấy mà chồng thì uh, mất tại là em đang uh, làm xây ở đây chào chị nhá à, bé nhà không nhở à đây à cái mà chị cái đây đúng không à. là nhà của chị đang đang làm đang làm nhà đúng không Thế à? À thế à? Bé về rồi à? Bé về rồi bé về hôm nào nhiều xong không gặp nhỉ? Thế à? Chào chị nhá Nguyên bé là không ở đây à? Ồ Nhà đông quá nhỉ, Chào anh nhá Chào anh Linh Ân bé về rồi à? Bé về rồi Ồ thế à? Vâng Ồ Sao không gặp nhỉ? Sao không gặp nhỉ? bé làm gì đã về nhỉ ờ. chào các bác nhá chào các anh nhá linh con bé về rồi à đây à, à chào các bác nhá ấy đây là nhà chị cấy mà em linh con bé làm chào bác nhá chào các bác nhá ờ thế là linh con bé về khi nào rồi à, về từ lúc 2 à, giờ à từ lúc 2 giờ ui về đi đâu nhỉ vặt nhỉ đi về miền Bắc luôn không sao à thế à à nên liên này không gặp em Linh Văn Bé ở đây Đúng anh chị ạ Rất là tiếc Nên chỉ gặp uh, các uh, bác uh, thợ xây đang làm đây thôi vì lại uh, chị Cái Nhà của chị mà Phải nói là rất là nhanh Các bác đây xây uh, rất là nhanh thì căn nhà này chắc có lẽ là căn nhà này rộng uh, bao nhiêu xây rộng bao nhiêu mét vuông vâng rộng 50 mét vuông 50 mét vuông à? Dạ. Ồ, rộng đấy đẹp đấy Ồ, làm rất chắc chắn nhá Và áo đồng hoàng 60 mét vuông À đây à, à. Cũng lượt uh, tôn uh, ờ, xốp này của anh chị này Đấy là tôn uh, đắt nhất đấy 50 mét vuông à, Năm cũng hơn uh, Đấy các anh chị phải nói là Linh Nguyên bé rất là giỏi nhưng mà kêu gọi uh, giúp nhà chị cái các mạnh thường quân trong và ngoài nước ủng hộ đây các thợ làm rất là tốt cái cửa ra này là có lim tô này mưa nó không hát vào cái cửa ấy cái cửa sổ này cái cửa sổ này các bác không không làm à có đang làm đấy à đang làm đúng không làm như bên này này ừ. này cái linh à, ờ, cái tô à, nó có cái mái nó ra đây à đây còn à, đây à? cái cột đây cái mái nó rằng à vâng vâng vâng thế là không phải làm nữa à cái chỗ kia đó nhỉ kia là cửa sổ này tô nói là bác làm đẹp đấy Thế làm nhà kinh nghĩa phải làm thêm. Vâng, vâng, vâng. Cái này làm lâu cho bác? Xây được lâu chưa? tính ngày hôm nay là được 13 ngày rồi. À 13 ngày. 13 ngày nhanh nhỉ. Nửa tháng mà mà đã, đã lên tường và áo này rồi. Ồ. Thế này phía bên trong nhá các anh chị nhá. Bác được là năm nhỏ gọn nhưng mà nó sạch sẽ cũng có hai phòng ngủ nha anh chị nhà đồng hoàng chào em nhé vâng vâng ờ. chào anh ạ là sắp xong rồi đấy nhỉ? Vâng vâng Vài ngày nữa là ấy rồi Trong mai nữa là ờ. ờ ra nhà mới Ăn là vào là lợp xong là ấy rồi Ở nhà mới luôn Nói em Đinh Văn Bé này ờ, Thợ ở đây cũng khá là ấy Xây khá là nhanh và đẹp Mình thấy nói chung là cứ mỗi một lần mình làm nhà giúp đồng bào thì ờ, ý ờ, ấy của mọi người nó chỉ sửa mình sẽ tốt hơn Đấy, mình ờ, cứ thay đổi dần trước là không vào áo bây giờ mình sẽ vào áo những cái viên gạch vào áo nhưng mà nó vẫn còn cái hình như này là do gạch nó ẩm ấy anh chị ạ đúng rồi nó chưa khô kịp đấy thì nó mới có như vậy thôi chứ không phải là nhiều người nhìn bảo là không vả áo không phải đâu cái này này là chắc phòng vệ sinh đúng không bác bếp phải bếp à? à? có phòng vệ sinh không chắc bé không không làm đúng không, không à. à à chỗ này không có nước đúng không, nước ồ đúng rồi nước uống này đúng rồi đó là xa Đây là bên này làm sát như này là có ấy không? Có an toàn không? à, nền đất này là cứng rồi à các anh chị ạ bên phía đằng sau Ô, oh. nói là tuyệt vời đấy Thật tiếc là em Linh Văn Bé lại về mất rồi Mình không gặp em đấy Hôm xưa thì ờ, anh em cũng uh, ăn cơm già, làm thư già xong thì uh, <laughs> lúc là em Linh Văn Bé lại lại Thấy không? Nhìn từ đây các anh chị có thể nhìn thấy khác hẳn Toàn này Tiếc là muốn vào để chúc mừng em Linh Văn Bé mà lại không gặp em đấy đấy sắp xong rồi các anh chị còn một chút nữa thôi là hoàn thành và các anh chị nào theo dõi cái video đầu tiên của em Linh Văn Bé thì à, có đi cùng Giang và bà cụ ở chỗ hang đá đấy à, từ đó đi thì à, em Linh Văn Bé bắt đầu mở kênh à, và kêu gọi các mạnh thường quân đấy trong và ngoài nước để giúp gia đình à, cháu Nô này rồi là đến uh, gia đình này nhà ờ, cháu uh, có hai cháu một cô nữa Đấy là đến hiện tại bây giờ công trình này công trình thứ ba em Linh Văn Bé của ban chị nhá là giúp uh, chị cấy đây nó là đẹp là bếp các bác thiết kế cũng là chắc chắn đấy chúng nó quá tuyệt vời rồi cái này trong ờ, nội ờ, vòng vài ngày nữa là các bác sẽ làm xong mình lên đây là mình cũng hứa lên thăm linh văn bé và chúc mừng em đấy và gia đình chị nhưng mà tiếc quá em linh văn bé lại về mất nên là mình cũng không gặp được chỉ có các bác ở đây thôi nó là hai phòng ngủ hai phòng ngủ phía là bên kia là hai bác thiết kế em linh văn bé thiết kế hai phòng ngủ bên này là phòng khách ở bên ờ, cạnh này là các bác bảo là cái bếp nhỏ nhỏ nữa đấy để đun ở ngoài nó không khói vào trong ấy. nó hỏng cái tôn tôn xốp này cũng đã chuẩn bị rất là đầy đủ để cái đường uh, chở vật liệu vào nhà chị cái rất là khó khăn đấy vẫn chỉ đi lòng vòng vòng bên kia qua cái đường ờ, khe nhỏ nhỏ này vào đến tận nhà chị mà khu vực nhà chị này thì lại không có nước thì em linh con bé bảo vậy rất là khó khăn đấy không làm được nhà vệ sinh không lắp được tiếc tùy theo cái điều kiện cái nơi ở ấy đấy là đình con bé sẽ thiết kế cái nhà xí là khô để lấy phân thôi các bác nghỉ nha em về đây vâng. tưởng uh, linh văn bé ở đây vào uh, trò chuyện một chút lại không uh, ở đây thì có các bác ở đây thôi thôi các bác làm nhá vâng. cố gắng uh, làm uh, giúp bà con vâng, vâng. về đây về nhá đẹp đấy tuyệt vời đúng không Thôi ờ, các bác nghỉ nhá Em về nhá Vâng vâng Không có linh nguyên bé ở đây <laughs> Nhưng mà có ở đây đấy, Cửa sổ à, Phòng ngủ rất thoáng Rộng Tuyệt vời đấy Không gian Có lẽ là Giang cũng xin phép được uh, khép lại cái video của Giang ngày hôm nay đây thôi Tiếp tiếp là em Linh Văn Bé là không còn đây Thì hẹn các anh chị Mình thêm mọi người là video tiếp theo nhé à, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý các anh chị cùng toàn thể mọi người bác làm rất là kỹ thì uh, à, các bác lớn tuổi nhưng mà lại cảm về anh nhá anh nhá vâng vâng vâng